Quý anh chị tuổi mậu ngọ kính mến, Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình.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 tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, hưởng chọn lộc trời, vận số cực may, cực đỏ, trúng số cực lớn, kiếm tiền tỷ về tay, đổi đời đại gia, tiền tiêu ba đời không hết trong 3 tháng phát tài này. Đầu tiên xét cung mệnh cuộc đời tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, mệnh hỏa, thiên thượng hỏa. Do mang mệnh hỏa trong người, nên đa phần người tuổi này khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Một khi họ nóng tính lên, thì con giáp này rất cố chấp, họ sẵn sàng bỏ giờ công việc đang làm để dập tắt cơn nóng giận của mình. Trời ban cho người tuổi mậu ngọ khả năng nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, khách quan hơn những tuổi ngọ khác. Năng lượng thổ có thiên can mậu giúp làm dịu đi tính nóng này vốn là bản chất của con giáp này, dập tắt ngọn lửa luôn bùng cháy trong họ, khiến tâm tính họ trở nên ổn định và bình tĩnh hơn. Những người tuổi mậu ngọ tuân theo quy định một cách rất nghiêm ngặt, họ thà làm chậm, nhưng chắc để làm ra những thứ có chất lượng cao, còn hơn là làm nhanh, làm ẩu. Tuy nhiên, người tuổi mậu ngọ có nhược điểm thường thấy là thiếu sự quyết đoán, sự thận trọng trong từng suy nghĩ và hành động của họ là điều tốt, nhưng do vô tình khiến họ trở nên do dự, không dứt khoát khi cần đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này cũng là chướng ngại vật ngăn cản họ tìm đến thành công, phần lớn người tuổi mậu ngọ có bản tính rất thật thà, tốt bụng, thân thiện như những chú ngựa hoang dã được thuần hóa, thậm chí họ còn nhiệt tình giúp đỡ người khác mà bỏ qua lợi ích của bản thân. Nam giới tuổi mậu ngọ có cuộc đời có thể sống sung sướng ở thời kỳ hậu vận, nhưng chỉ có tính tạm thời, vì công việc làm ăn dễ bị đổ bể. Chỉ vì nóng tính, nếu rèn luyện được tính kiên nhẫn hơn, kiểm soát được tính nóng này của bản thân thì sự nghiệp, công danh sẽ phát triển sung túc hơn. Đường tài lộc của nam giới tuổi mậu ngọ thường đến vào khoảng năm 49 tuổi, Tuổi thọ trung bình của con giáp này khoảng 55 tới 65 tuổi, nhưng nếu ăn ở hiền lành, tích thiện đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ lên 5 đến 10 năm. Cùng nhìn lại quãng đường mà Mậu Ngọ đã trải qua. Theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Mậu Ngọ mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân nên Mậu Ngọ mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả và thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Mậu Ngọ mới cố gắng vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Mậu Ngọ vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, kẻ tệ bạc cũng không thiếu, chung quy chỉ có ở thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc mậu ngọ nên mừng, vì ít ra ngã sớm trong cái giai đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm mai đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên nhất. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng, hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra. Sau này lại vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này, mậu ngọ sẽ không làm như vậy. Cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn ra trái phải, để thấy vẫn còn một vài người yêu thương ta. Suy cho cùng, mậu ngọ sướng khổ, sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Mậu ngọ ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến mỏi thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới. Sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời, có nhiều lúc mậu ngọ có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin, hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính mình quyết, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Mậu Ngọ cũng tới rèn ra con người mình một bản lĩnh cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Mậu Ngọ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Mậu Ngọ giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì mậu ngọ như một loại hồ đồ, kỳ thực là một dạng thông minh, sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hầu đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, mậu ngọ là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với mậu ngọ, đó là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới, chiến thắng bản, thân tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Xét tổng quan năm 2023 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Bước vào năm 2023 âm lịch, năm có thiên can quý thủy, địa chi mão mộc, người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 mệnh hỏa. Xét theo thiên can, Mậu gặp quý là tương hợp, trong năm quý vị khi gặp lúc khó khăn, sẽ có quý nhân đứng ra giúp đỡ, công việc làm ăn có thể mở mang thêm, càng chăm chỉ cố gắng thì càng có được thành quả tốt đẹp. Xét về địa chi, ngọ gặp mão lâm cục diện phá thái tuế, có điểm báo thị phi, tranh chấp, không cẩn thận dễ vướng phải kiện cáo, pháp luật. Tuy nhiên với bản tính hiền lành của mậu ngọ thì quý vị có thể dễ dàng vượt khỏi hoạn nạn này. Xét theo ngũ hành, ngọ hỏa gặp mão mộc, mộc sinh hỏa, trong năm nếu có kế hoạch xây dựng sự nghiệp mạnh mẽ, bạn có thể bắt tay vào thực hiện. Quý nhân xuất hiện trợ giúp lúc khó khăn, bạn có thể băng băng tiến về phía trước mà không cần phải lo lắng quá nhiều. Nhìn chung, bước vào năm 2023 âm lịch, về phương diện sự nghiệp, bạn cần chú ý tới các mối quan hệ xã giao của bản thân, hạn chế gây thù, chuốc oán với người khác. Khi tham gia vào các cuộc tranh luận, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, nói năng từ tốn, hành xử tránh đắc tội với người khác để mà đẩy mọi thứ vào bế tắc. Về phương diện tài lộc, đòi hỏi bản mệnh phải kiên trì với mục tiêu của mình, đặc biệt khi gặp phải đối thủ cạnh tranh, bạn cần có hành xử phù hợp, không nên vội vàng tin theo hay chạy theo bước chân của người khác làm những việc không chính đáng để kiếm lợi về mình là một điều rất không nên. Điểm sáng nhất trong tử vi năm 2023 của người tuổi mậu ngọ là phương diện sức khỏe, hầu như không bị tác động nhiều, đương số duy trì thể trạng khỏe mạnh, ít đau ốm, bệnh tật nguy hiểm. Phương diện tình duyên, gia đạo, do cát khí sụt giảm mạnh khi vợ chồng, các thành viên trong gia đình không tìm được tiếng nói chung. Đã đến lúc bản mệnh hạ cái tôi của mình xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, hạn chế những hiểu nhầm không đáng có. Xét vận niên năm 2023 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Xem tử vi năm 2023 âm lịch cho thấy, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 gặp vận niên, long đắc vũ, có nghĩa là rồng gặp mưa. Biểu tượng này mang ý nghĩa rồng được làm mưa gió trong thiên hạ, bản mệnh thoải mái làm điều mình thích, tiến hành những dự định đã ấp ủ từ lâu. Tuy nhiên, Hình ảnh này còn mang ý nghĩa về sự ngoài luồng, bản mệnh hay lo việc bao đồng, chị đi lo việc kẻ khác mà không được nhàn hạ tấm thân, lúc nào cũng cảm thấy tất bật và vất vả. Đầu tiên, xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Bước vào năm 2023 âm lịch, con đường sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ gặp cục diện phá thái tuế, vô cùng bất lợi trong năm. Bạn cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là, dù là trong công việc hay cuộc sống quen thuộc đi chăng nữa. Ngay từ thời điểm đầu năm, bạn sẽ sang các bất hòa với bạn bè đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Trước những tranh chấp, bạn nên tỏ ra bình tĩnh, không loạn tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ, từ đó mọi việc ắt có thể giải quyết thỏa đáng. Lá số tử vi cũng cho thấy, dù đầu năm bạn gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ có thái âm cát tinh soi đường, chỉ lối, bạn sẽ dần dần bắt kịp được với guồng quay công việc. Lại thêm cát tinh chính quan cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, bạn có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng quan, tiến chức nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Minh Đường Tử Vi cũng khuyên người tuổi mậu ngọ, trong năm khi có khó khăn thử thách, bạn cũng nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc sao cho hợp lý, đừng nóng tính ép bản thân giải quyết mọi việc ngay tức khắc, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của kẻ khác. Người xưa cũng nói, thứ thuộc về mình có đuổi cũng không đi, thứ không thuộc về mình thì có buộc cũng thoát mất mà thôi. Chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn, thành công trong tầm tay, mậu ngọ ắt có thể kê cao gối mà ngủ. Xét về phương diện tài lộc, tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Bước sang năm 2023 âm lịch, cục diện mão ngọ tương phá, khiến cho bạn vấp phải nhiều khó khăn, tiền bạc kiếm về tay cũng vất vả và gian nan rất nhiều. Người làm đầu tư, kinh doanh cần phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt tới từ đối thủ, thậm chí còn có kẻ tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tốn tiền của. Vì thế bạn cần phải hết sức cẩn thận trước mọi lời nói, đầu tư của người khác, đặc biệt nếu đối phương là người bạn không hiểu rõ. Với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn. Đặc biệt là thời điểm đầu năm, công việc không đạt tiến độ yêu cầu, ảnh hưởng tới tài lộc dậm chân tại chỗ, ít người được nhận tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết, tốt nhất hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để dành một khoản tiết kiệm, đề phòng sự cố bất ngờ. Đến cuối năm, vận trình có dấu hiệu khởi sắc hơn, chính tài cát thần giúp phát huy tối đa vai trò phù trợ, giúp những ai làm ăn chân chính sẽ có được sự đền đáp xứng đáng. Đương số có thể thu được lợi nhuận từ những khoản đầu tư trước đó, bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể. Tránh suy nghĩ đến việc chơi bời, hưởng thụ hoặc tham gia vào các trò đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Quý vị thân mến, Phật dạy, nhận được món tiền nhỏ, biết cảm ơn sẽ ngày càng có nhiều tiền. Một mối quan hệ dù không hoàn mỹ, biết cảm ơn thì quan hệ nhân duyên sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đối với công việc, dù không phải ước mơ tha thiết, nhưng biết cảm ơn sẽ thu được cơ hội tốt gấp trăm lần. Biết cảm ơn một lần sẽ tăng phúc khí bội phần. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, Đáng buồn là con đường tình duyên của người tuổi mậu ngọ lại phủ một màu ảm đạm, ngũ hành tương khắc ảnh hưởng tới những người đã lập gia đình, cũng như những người còn độc thân. Quan hệ cha mẹ con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, có những khác biệt thế hệ, khiến đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình, thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong gia đình. Chưa dừng lại ở đó, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lặp, ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng, nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Sự thiếu lắng nghe, thiếu cảm thông khiến mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn nếu bạn chịu thay đổi bản thân mình. Nếu vẫn còn coi trọng gia đình bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ, bạn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó giải quyết như tưởng tượng nữa. Về phương diện sức khỏe, tuổi mậu ngọ sinh năm 1978. Xét tổng quan tử vi tuổi mậu ngọ trong năm 2023, mặt sức khỏe khá tốt, không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy, gặp thuốc mà mau lành. Tuy nhiên, luôn có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi mậu ngọ vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu, thương tổn. Ngoài ra nam mệnh tuổi mậu ngọ nên chú ý, đề phòng các chứng bệnh có liên quan đến tim mạch, nhất là vào các tháng tháng 4, tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu bia và thuốc lá, những tác nhân khiến ai đã sẵn bệnh nền thì ngày càng trở nên suy yếu hơn. Nữ mệnh, chú ý các vấn đề có liên quan tới văn hóa như chứng đau dạ dày, tiêu hóa kém và đầy bụng. Mặc dù bước vào năm khó khăn, nhưng chỉ cần chạm mặt 3 tháng phát tài này thì quý mệnh chủ tuổi bính ngọ chắc chắn ăn nên làm ra, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, tiền vàng nhét chật két. Không những khó khăn nợ nần từ trước được xóa sạch, mà con giáp này còn có cơ hội xoay chuyển vận mệnh của mình, lội ngược dòng tài vận, tiền đến mỏi tay, đổi đời giàu sang phú quý. Cụ thể tháng phát tài đầu tiên là tháng tư âm lịch. Xem tử vi phương Đông, vận trình tháng tư âm lịch của tuổi Bính Ngọ khá bình ổn, một vài dự định công việc được tiến triển hoặc gặp trục trặc trước đó được giải quyết triệt để. Tháng này, Nguyệt lệnh lâm đất lâm quan, báo hiệu công việc có tiến triển tốt, thường xuyên được trưởng bối giúp đỡ, hoạch định rõ mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp, tương lai tươi sáng. Đặc biệt trong tháng vừa được Tam hội Thái Tuế che chở, lại có cả Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh hỗ trợ, đây là một tháng có quý nhân song hành trên mỗi bước thành công của bản mệnh. Mọi việc theo hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó, vì khả năng thành công là rất cao. Những việc bạn mệnh bỏ dở từ tháng trước, nay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội, thì hầu hết được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong tháng này. Xua tan mây mù ảm đạm, thời điểm có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu như mậu ngọ không tận dụng bứt phá thì rất khó tìm được một cơ hội ngon ăn tương tự như này nữa. Quý nhân trong tháng không phải ai quá xa lạ, đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ. Nhìn chung những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong tháng này đều có thể đem tới cho bản mệnh những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình tài vận khá sáng, ngoài nguồn thu chính, bản mệnh có thêm một vài nguồn thu phục khác, tuy không có nhiều, nhưng góp nhặt mỗi chỗ một ít, trang trải cuộc sống thoải mái hơn. Tháng này lương và thưởng đều có xu hướng gia tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra sẽ thu được thành quả xứng đáng. Những người làm công việc cố định, nếu mong muốn có tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, những thành tựu mà mình đạt được cũng như những khoản lợi nhuận đã đem về cho doanh nghiệp với lý lẽ thuyết phục như vậy, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Người làm ăn, kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng những đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Bản thân bạn vốn đã thông minh, do đó việc kiếm tiền không bao giờ là quá khó khăn với bạn nếu như sẵn cơ hội. Ngoài ra nhờ Nguyệt lệnh ủng hộ nên bản mệnh sẽ gặp được đối tác làm ăn, cùng với họ xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và uy tín sẵn có của hai bên. Tháng phát tài tiếp theo là tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng 9 âm, người tuổi mậu ngọ đón khá nhiều tin tích cực. Sau bao tháng ngày ngóng trông, cát vận tăng tiến nhanh chóng. Hung vận đã lùi ra xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Được tam hợp cục hậu thuẫn, thêm cả các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, sự nghiệp của tuổi mậu ngọ trong tháng 9 âm này sẽ tràn đầy may mắn. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn đã ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công rất cao. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, làm gì cũng có đầu có cuối, sự nỗ lực được quy đổi bằng thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, bạn đều hài lòng với những gì đã đạt được. Việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn trong tháng diễn ra khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho bạn không ít lợi nhuận. Tình hình kinh doanh, buôn bán tháng này khả quan, tháng này doanh thu đạt được có thể bù đắp cho cả hai, thậm chí 3 tháng trước đó. Theo đó, ngay từ đầu tháng bạn cần lên kế hoạch kinh doanh càng chi tiết càng tốt. Chẳng những vậy, vận trình tài chính cũng đang trên đà tăng tiến, có thể một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước. Với người làm ăn, kinh doanh, đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn hoặc đã ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn trong tháng diễn ra khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho bạn không ít lợi nhuận. Với người làm công ăn lương, trong tháng quý vị có thể sẽ được tăng lương hay tăng thượng bởi những thành quả mà mình đạt được trong khoảng thời gian này. Chuyện tình cảm của Mậu Ngọ sẽ vô cùng đáng nhớ trong tháng 9 này, khi bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị bằng ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu của mình. Đối với những người độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm quen gặp gỡ với người khác giới, từ đó có thể tìm thấy một nửa của đời mình. Sức khỏe ổn định khi các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục, thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Tháng phát tài cuối cùng là tháng 12 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm, công việc của tuổi mậu ngọ tiến hành thuận lợi, nhiều cơ hội khẳng định tài năng, được cấp trên trọng dụng. Xem tử vi hàng tháng cho thấy, tháng này thứ tài khởi sắc mạnh, Tuổi mậu ngọ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, đây là cơ hội tốt cho đầu tư, kinh doanh, nắm được xu thế và thị hiếu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền đầy túi trong tháng này. Tất nhiên, để có thể chạm tay vào điều mình mong muốn, bạn cũng cần phải cố gắng hết sức, bởi chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân cần cù, chịu khó, quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ, chớ nên cả thèm chóng chán, muốn từ bỏ khi mới gặp phải khó khăn. Làm được những điều ấy, thì việc gặt hái thành công sẽ nằm ngay trong tầm tay của bạn. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang tới nhiều tác động tích cực cho vận trình của bạn. Xung quanh bạn luôn có những người đồng nghiệp giúp đỡ, những vị lãnh đạo sáng suốt sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhìn thấy năng lực của bạn nên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ mang tính vừa thử thách, vừa giúp củng cố vị trí của bạn. Bên cạnh đó điểm báo cho thấy tài lộc phát mạnh về thứ tài chủ về nguồn thu phụ và tài lộc bất ngờ. Sự may mắn sẽ mang về cho con giáp này nguồn thu khá lớn, bản mệnh được chỉ đường dẫn lối cho tìm thấy lối đi phù hợp nhất với mình trong thời điểm này. Đặc biệt, chuyện làm ăn, kinh doanh của những chú ngựa sẽ khá suôn sẻ và thuận lợi, cuối năm hàng hóa bán chạy như tôm tươi, dường như chẳng còn chút hàng tồn nào trong kho, vì hàng về đến đâu là khách dục hàng phát hàng tới đó. Con giáp này hơn người ở chỗ, nắm bắt được thị hiếu thị trường, cũng đón được đúng thời cơ, nên ở bên cạnh may mắn là thực lực mà chẳng ai vượt qua được, tiền cũng vì thế mà về đầy túi. Nguyệt lệnh nằm ở đất lâm quan, tuổi mậu ngọ chẳng ngại nhặt nhạnh những đồng tiền lẻ, cần mẫn chăm chỉ dù làm bất cứ việc gì, thành công chẳng thể nào từ chối được những con người có nghị lực lớn lao. Tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn, một vài mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái sớm được khắc phục, một vài cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Sức khỏe tốt, bản mệnh nên duy trì thói quen ăn uống khoa học và luyện tập thể thao sẽ đẩy lùi nguy cơ bệnh tật. Chú ý đi lại dịp này đông đúc, đề phòng tai nạn bất ngờ, hoặc bị cướp giật tiền của và tài sản. Quý vị thân mến, để gia tăng may mắn, đón cát lành trong năm 2023 âm lịch, quý vị có thể tham khảo mẹo phong thủy sau đây. Thứ nhất là về Phật bản mệnh. Người tuổi mậu ngọ được Phật bản mệnh là Bồ Tát Đại Thế Chí Phù Hộ Độ Trì. Theo ghi chép trong quán vô lượng thọ kinh, vị Bồ Tát này lấy ánh sáng trí tuệ phổ chiếu tất thảy, khiến cho chúng sinh rời xa ba cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Vì khi ngài di chuyển thế giới thập phương như đang xảy ra một cơn địa chấn, cho nên mới gọi ngài là Đại Thế Chí. Ngài cùng với Quán Âm Bồ Tát đều là thị giả của Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc phương Tây, cả ba vị bổn tôn được gọi chung là Tam Thánh phương Tây. Quán Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho sự từ bi, Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho trí tuệ, ngài cũng có vị trí đặc biệt trong mật giáo, mật hiệu của ngài là Chí Luân Kim Cương. Trong Phật giáo, Bồ Tát Đại Thế Chí thường xuyên được nhắc đến, cũng được sùng bái nhất định,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 Thứ ba, vật phẩm và linh vật hộ mệnh đeo bên người cho tuổi mậu ngọ, đó là Phật tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Bồ Tát Đại Thế Chí, Phật bản mệnh của người tuổi mậu ngọ, tỳ hưu 12 con giáp, vòng tay phong thủy, thiềm thử, Chúa Giêsu. Thứ tư, hướng tốt, hướng xấu trong năm của tuổi mậu ngọ. Tướng tốt theo bát trạch gồm có hướng chính bắc, tức khảm, được sinh khí, tham lang mộc tinh. Hướng chính nam, tức ly, được thiên y, cự môn thầu tinh. Hướng đông nam, tức tốn, được phục vị, phù bật thủy tinh. Hướng nhà, giường nằm, bàn thờ, hướng cửa bếp nên chọn hướng nam, đông bắc hay đông nam. Về nhà vệ sinh, bếp nấu nên chọn hướng Sửu, Tân. Sử dụng linh vật theo la bàn phong thủy để đạt được may mắn và tài lộc. Về tài lộc, có thể đạt tượng, ảnh thần tài, treo sâu tiền ngũ đế để theo hướng sao tốt. Về công danh, cho một bức tranh cát tường như ý, ấn thăng quan,